Ờ, hôm nay mình xin chia sẻ với các bạn ờ, cách tạo giải màu trong khi ờ, tô vẽ tranh để đây mình dùng chì màu cách tạo giải màu thực ra nó là một cái kỹ thuật đậm nhạt sáng tối dựa vào các màu có những tông màu gần với nhau mình sẽ làm sao để cho nó một giải màu cho nó các mảng màu nó nối tiếp nhau chuyển nó không bị à, đột ngột nó hòa nhuyễn với nhau và tạo ra cái hiệu ứng đậm nhạt sáng tối khiến cho bức tranh có chiều sâu có hồn rất là đẹp ví dụ như là một trong những cái giải màu mình hay sử dụng nhất đó là màu xanh biển xanh đen xanh biển và xanh bạc hà sử dụng cho các chi tiết trong tranh Phật cũng như là cánh hoa sen hoặc là mắt Phật thì ở đây thì có màu mình sử dụng màu Macro Macro Raffine và màu xanh đen là 529 này màu à, xanh lam là 536 và màu xanh bạc hà là 539 tạo giải màu như thế này bắt đầu từ cái màu đậm nhất như ở đây là màu à, xanh đen chúng ta tô màu như thế này đậm nhưng mà đến phần này chúng ta nhạt dần nhạt dần một chút để có thể nối màu vào mà nó không bị đột ngột tiếp theo là cái màu xanh lam là màu đậm thứ hai nhạt hơn so với màu à, xanh đen này một tông nối vào cuối cùng là dùng màu xanh bạc hà mới vào đây thì các bạn có thể thấy các mảng màu chuyển rất là nhẹ nhàng tự nhiên từ sáng đến từ tối đến sáng từ đậm đến nhạt nếu mà muốn cho bức tranh nó có điểm nhấn chiều sâu hơn nữa thì có thể sau đó có thể dùng màu đen dặm một ít vào cái phần gốc của màu đậm nhất này. Đấy, cái này có thể áp dụng cho các chi tiết bức tranh chỗ nào cần điểm nhấn hoặc là khuất sáng thì tô như thế này Đó. bây giờ các bạn thấy là màu nó rất là đẹp màu này hoặc tương tự một À, bộ khác một giải màu khác mình hay sử dụng đó là màu nâu vàng màu vàng tươi và màu vàng nhạt như thế này à, hôm nay mình về quê nên là không mang theo bộ màu nó chỉ có mấy cái màu còn lại nó hơi bị nó bị cụt như thế này đây là màu 553 màu 553 nhé bắt đầu từ màu đậm nhất là màu 553 màu vàng có chút sắc nâu đó, đến đây thì đánh tay nhạt dần tiếp theo là màu 5 505 màu 505 là cái màu vàng tươi nối vào đây đó. đang chuyển màu rất là rực rỡ và đẹp rồi đây nhạt dần nhạt dần tay một chút cuối cùng là màu 503 là màu vàng sáng nhất màu này mình rất là yêu thích và thường sử dụng để khi vẽ y cà sa y áo của chư Phật Bồ Tát thì đây là cách để tạo giải màu một cách cơ bản à, rồi ha, ha, ha. 南无地藏王